đang ở đường à, kênh nước đen của phường Tân Thành, quận Tân Phú. Đây là kênh nước đen bên à, phía đường Đập Lập với lại đường à, Đô Đốc Long nha các bạn. Để chúng ta sẽ cùng khám phá cái món súp cua thần thánh của một cô bé đi du học về được người mẹ bán đã hai chục năm trong nghề rồi truyền lại cái công thức súp cua với một thương hiệu là súp cua bụi tại số 49 kênh nước đen phường Tân Thành quận Tân Phú đây à, là bà chủ của ship cua bùi đang à, đứng chuẩn bị những cái phần mang về tại cái, à, cái bếp nhỏ nhỏ đặt trước cái quán ăn ship cua đây cua gì thì bây giờ mình sẽ làm ship cua nước thẩm là cua cho mình nha đây là cái nồi súp cua mông cô bắp và trứng hồng trắng trứng như vậy nè mình đánh được kỹ thuật mới thì nó sẽ ra được hồng trắng ngon hơn ngon rất là to bắp cua rồi đúng rồi bắp cua 90 gọi phần nhất phẩm bên mình á to lắm là bao nhiêu tiền à, chị ạ? Một phần như vậy là 90 ngàn Còn này là phần ngàn. nước phẩm, đúng rồi Là rất là nhiều cua nè, ừ. trứng áp thảo nè Súp thì có nấm, nấm đông cô với lại à, bắp Và trứng được đánh đều lên Đây, và thì thấy từ cái nồi à, súp to như thế này Và những cái gia vị đơn giản của món súp cua là ngò với lại là giá thôi đây là gì chị? Nước mắm Thái ạ. Nước mắm Thái là mình mình mình tự pha theo công thức riêng đúng, không? Đúng rồi và được cho vào trong cái cái cái cái hố thấp nó sắp để ngon hơn đúng không? Dạ đúng rồi, nó sẽ có một cái mùi vị rất là đặc biệt khác với những loại súp cua khác. Bán từ 7 à, giờ sáng cho đến 1 à, giờ chiều và chiều từ 3 giờ cho đến 10 giờ tối. Thì à, đây là những cái nguyên liệu rất là hot cho những món ăn vặt. súp cua đây và đây là chị ờ, cũng là một người nhà của quán bụi chị đầu bếp đang chuẩn bị ờ, món cho khách món nồi súp cua và những cái phần ngoài ờ, những cái phần để sẵn cho khách mang về đây thì cái điều đặc biệt của món súp cua ở đây là nước mắm thái được pha theo công thức riêng đã truyền từ mẹ của cô bé bụi và đây là những cái gia vị như trứng mứt thảo hoặc là cò hoặc là giá được chuẩn bị sẵn cho khách mình sẽ mua để, để sẵn để khi mà khách gọi mang về cho nhanh thì uh, bên cạnh đó sẽ là một cái bếp súp cua rất là cũng rất là to và bán từ 7 à, giờ sáng cho đến 1 giờ chiều và 3 giờ chiều tới tiếp tục cho đến 11 à, giờ đêm các bạn nồi súp luôn luôn nóng và cái ừ. gì đây chị ha dạ cái này là súp càng cua súp càng cua món này bao nhiêu tiền ạ dạ cái này một phần là 390 ngàn một phần là 390 ngàn thì rất là to không gian dạ, dạ. nhỏ gọn và dễ thương rất là dễ thương của à, quán bụi súp cua nè ở đây không gian à, nhỏ gọn cho khách ngồi ăn mấy cái bàn kê này nhẹ thôi và được bày trí rất là gọn của quán à, súp cua bùi đây súp cua mắm thái thì à, có ba cái sự lựa chọn như mình là nhỏ lớn và đặc biệt à, nhỏ thì 30 và lớn thì 40 à, và đặc biệt 90 nha các bạn thì uh, súp cua súp tôm mắm thái nè súp càng cua đặc biệt có giá 390 ngàn là miếng cua tay cầm 140 miếng bắp cua là xôi mực chè khoai lan dẻo thì có giá từ 25 tới 55 ngàn thôi sẽ kèm những cái món nước uống rất là hot hiện nay là trà đào chanh dây trà đào trà đắt nước suối nước ngọt quán cũng có là giao hàng tận nơi nếu muốn giao hàng tận nơi thì các bạn có thể gọi số gọi là 096 9 20 và 594 đây là cái món súp cua thần thánh à, đặc biệt 90 ngàn đây thì nhỏ chỉ có 30 ngàn và lớn 40 ngàn thôi mà khi đặc biệt nó sẽ có thêm rung gốc thảo và nhiều thịt hơn và số to hơn mắm thái là cái mắm đặc biệt gia vị đặc biệt của cái món đây là cái à, món à, sôi mực mà lạ mắt và đầu tiên là chỉ có duy nhất tại quán ờ, súp cua bùi thôi thì ngoài cái ờ, trà bông với lại xôi thì nó sẽ có thêm rất là nhiều mực được chạy lên đây và cái món này cũng ờ, dùng chung với lại mắm thái luôn tuyệt nhất của quán bùi súp cua là cái món thần thánh này món đặc biệt nhất đây giá 390 ngàn thì khi mà nghe giá thì tất cả chúng ta đều giật mình nhưng mà để mà làm nên cái cái món này nó rất là tốn công à, bé như à, chủ quán chia sẻ là phải lừa trong khoảng 10 kg cua thì mới được một kg à, đạt cái yêu cầu khi mà lựa con cua cho cái món súp thần thánh này 390 ngàn này thì con cua phải đạt trên một kg mốt hoặc kg hai trở lên và những cái phần khác của con cua khi mà được lột ra rồi sẽ được dồn kỹ thuật đặc biệt của à, gia đình bé Như và gã đầu bếp thì sẽ dồn vô hết cái càng cua này nên nó mới to đặc biệt như thế này là giá 390 ngàn và cũng dùng với mắm thái đúng không mà các bạn có có ăn thêm thì gọi à, thêm gia vị nha đây là ba cái món thần thánh nhất ở trong cái quán bùi sắp cua đây các bạn các bạn có thể chiêm ngưỡng một cái càng cua thật là to nè đặc biệt nè một cái món xôi mực nè và một cái món súp cua với bắp thảo rất là nhiều cua đi kèm là hai cái chén nước mắm thái theo công thức của mắm thái đặc biệt từ thái lan mà người nhà của chủ quán làm giờ mình với bạn mình sẽ thưởng thức cái món lên cái độ ngon thần thánh như thế nào đây là càng cua khổng lồ của món súp cua ba trăm chín mươi ngàn đây rất là to rất là nặng các bạn sẽ thấy được à, ăn kèm với lại à, mắm thái đây ăn kèm với lại cái gia vị mắm thái đặc biệt nữa tạo lên cái, cái phong cách duy nhất tại Sài Gòn dành cho những ai đam mê cái món súp cua ngon vừa ăn không? À, ngon mà đặc biệt đó là có nước uh, mắm chua chua cay cay rất là ngon đây thì uh, được uh, cành cô bực nha cầm tay có nặng không? Được. Dạ. Cua, bao nhiêu thịt cua là đều dồn hết một cái càng đây là à, Như là chủ của quán bùi súp cua thần thánh nổi tiếng đây à, cô ấy đang đứng với lại những cái sản phẩm khách vừa gọi được bày lên cái à, cái bàn nấu ăn của quán súp cua đây Dạ, cái này súp cua bên em á, là hoàn toàn là ăn khác với những loại súp cua thông thường khác thì nó gồm ờ, thay vì là ăn với lại sa tế và giấm truyền thống thì tụi em sẽ làm để ăn chung với nước mắm thái công thức này là của người Thái nước mắm rất là đặc biệt chua chua cay cay à, súp thì bên em thì có đúc cua bắp cua thịt to à, mình không có thể là mua được ở bên ngoài như là tụi em phải ờ, lựa từ ba cái mối lớn nhất và 10 kg thì chỉ ra được 1 kg thôi ạ à tức là cái quá trình mà tiễn lửa cho cái nguyên liệu giờ cua cho của để chắc thịt và và và to thì uh, ờ, 10 cân thì mới được một cân để mình lựa chọn về nấu dạ và cái gia vị mà đặc biệt là theo công thức của mắm thái của người thái dạ. thì à, à nên là nó khác hơn những uh, dạ. quán súp cua khác dạ, cái này là xôi mực xôi mực hả em xôi dạ. mực một phần là vậy bao nhiêu tiền xôi mực thì phần nhỏ bên em sẽ là 40 ngàn và phần lớn là 55 ngàn xôi thì... mực này là hoàn toàn là bên em tự làm ra hết là chưa dạ. ở đâu có hết à là món này món là đúng không dạ, đúng rồi dạ đây bên này là vedette của quán em đó là súp càng cua Cái này là món đặc biệt nhất dạ, của quán mình đúng không? 390 ngàn cái càng rất là to dạ đúng rồi là cái càng cua này thì tụi em lựa tuyển từ một con cua phải đẹp trọng lượng là từ 100 trăm ờ, một một kg mốt tức con cua đó tụi em sẽ lột ra và nhồi vào lại một trong cái thịt thì có nghĩa là Đấy. vào dạ, dùng kỹ thuật để mình dùng ngược lại cái càng là, nguyên một con cua là tất cả những cái loại thịt đó là dồn trong cái dạ, cái cái, cái, cái càng bự cái càng bự ấy rồi này mới có giá đặc biệt là 390 đúng không em dạ. ha? Là khi mình ăn thì mình không có cần phải đụng tay để lột cũng không mất thời gian nhiều. Quán à, có hai à, cô gái rất là dễ thương. Ờ, em lấy cảm hứng từ mẹ tại vì mẹ em là một người à, có 20 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Nên là khi mà được ăn những thứ súp mà mẹ nấu em cảm thấy rất là thích nên là em muốn được uh, chia sẻ tới cho mọi người cùng được thưởng thức giống như mình nói là mẹ em à, có à, cái à, hai chục năm trong nghề nấu ăn dinh dưỡng rồi đúng không dạ. thì mẹ truyền lại cho em